mọi người hôm nay ờ, hai đứa mình ờ, đi ra cái con sông này nè mò coi có gì không nha mọi người let's go let's hai go cùng em đi nha let's go cái này đi mò cá mò gì cũng biết mà mấy cái này là bò rồi sâu mà tới đâu nhưng mà trong đây cũng có nè mò tới bữa nay coi ờ, được dính được con gì nha mọi người em không biết chỗ này có hay không nữa tại vì à, giờ nước nó cũng lớn nó đứng ngập đầu em luôn ôi cày cày dán không Mm. gai gai gai gai gai không ôi trời ơi rắn tức rồi rắn vậy má <laughs> thiệt nè Thiệt má Cầm thứ này nè Không Thiệt Ôi trời Từ từ từ nha Coi chừng nó, nó, nó cắn hết Ê được vậy lắm luôn á không thiệt nè mẹ không tin không không tin thì đứng lại à lại đây mọ nè rồi tao đang đạp lại nè không lại đây bước lại đây hãy lên không dạ. không tin nè Mới chơi mọi người không có gì chân có sợ gắn ê tiếng này biết thấy cái lợp đó kìa có hay đó biết giờ nãy giờ mò từ bên đó lên đây mà không có gì hết trơn ê coi giờ hỏi hỏi hỏi kiếm đi hỏi kiếm đi à, cô chú video nào có xem cái video nào là cái lợp của cô chú nhớ cho cho cho, tụi con mượn nha tụi con coi trong đó có gì tụi con trả lại à, để có cá vô chứ để quay video chứ giờ hồi nãy giờ có cá lạnh gương mặt đáng thương cho bụng mặt đáng thương cho coi <laughs> giả tạo ơ sâu quá à <laughs> không đi được nữa ha <laughs> chắc nó bị bắt cóc á yêu quái bắt nó nhốt Điếc vô đây con nữa nè Ý, cái đâu kiếm các bạn có hả cái đâu kiếm cái đâu kiếm quá trời luôn mọi người ơi à ôi cá lâu kiếm quá trời luôn cá lâu kiếm ôi cá con quá trời luôn nè rồi các con có lâu tiếng nữa ếch nữa quá về luôn chú này bữa nay trúng mánh rồi nè đi có con cá gì tùm lum cách cái cái cái cái gì nữa nè cá cá cá cá cá con cá gì cá phi nữa có rô phi nữa thôi mọi người bây giờ nó nghe nè mấy vô đi vô đi vô, vô đi vợ cá cái này chú rồi chú chú coi cái này chú thấy cái la tụi con mình con có cái huy nó treo nha bữa nay con quay xong rồi con đổ vô con cãi cho chú liền nè chú ơi thông cảm nhìn con con ngờ hồi nãy giờ từ sáng tới giờ hai chị em con ngờ mà không có gì trên chú ơi vô trong đổ nha chứ cây đó nha tức rồi cây mà cây đổ đâu thì đổ đi có trăm nó tới lục bình tao bỏ vô giờ mình đổ vào thử nha mọi người có cái gì mình chụp lại không con có cá sặc nữa nè cá sặc hả ừ ở đây vũ ra bà vũ tìm nó qua đi cá nó trời luôn mọi người ơi cá nhóc luôn con này con gì nó màu đẹp quá mọi người ơi cái chim giống giống kiểu như là cá sặc đó bà ơi bà con cá đó cá sặc sao thiệt tình chị tôi luôn á không tại vì nói chung mà quỳnh ở vùng nước mặn đó mọi người cho nên nó là mọi người thấy quỳnh không biết mấy cái loại cá nước ngọt này nên là nhìn hơi bỏ ngỡ gái miền tây mà tưởng đâu gái ở vùng nào không ở nào bắt bắt bắt bắt gái nào quỳnh bắt nó đi ơi con ớt kìa bắt nó kìa sao mà bắt được em gì bắt không được mày biết tao sợ hết hả thôi đi bây giờ nó nay bây giờ nó nhảy đó kìa đâu để để đi rồi vũ nó ra thôi đó, từ từ nha coi chừng coi chừng nó nhảy nha nó nhảy cá đầu kiến nha mọi người cá đầu kiến bự quá à. nó dính ra vô cái lưới luôn còn nhiều nha mọi người có chừng ếch nó nhảy có chừng ếch nó nhảy quá sợ rất là nặng tôi kêu bà sắn cái cái đấy nha bà không sắn cái này rồi mà tôi sợ nó bị ấy nè sợ nó nhảy ra nè thôi nè sợ nó nhảy ra từ để tôi mở ừ Rất có từng rửa, rất rất Đây còn con nữa nè nó còn nhảy bạch bạch luôn mọi người ơi uh. ôi mọi người ơi một đống luôn mọi người ơi cái lợp này của chú này quá trời cá luôn mọi người ơi mọi người thấy chưa cái lồng của ừ. chú này cá nhiều lắm mình, luôn mình cột lại giả cho người ta nữa chứ à, con cá này con cá gì nè mọi người cá nè cá này nè giống giống thắt lát vậy lát thắt lát nhìn cá thắt lát thắt lát cá này cái gì á cá gì ạ cá chập cũng không phải cá chập cá gì á có con gì mà nó có đuôi dài quá trời ừ, cái này cái gì á mọi người biết cái này cái gì không mọi người Ê nó còn sống nè mọi người giải từ từ từ từ trong cái thao luôn mọi người nè cá rô phi nè nhiều lắm dưới cái lô kiến còn có cá phi nè cá phi nè rồi ha cá cách thật nè mọi người nè ừ. ờ, chú ơi giờ lỡ con lỡ con đã đổ lợp rồi cá này con cũng đã đổ vô thau con đang đổ lại chú không mấy giờ chú cho con xin đi ngang mà nó là ờ, dân miền tây xin cái là cho phải không chú ơi lỡ rồi miền tây dễ thương lắm bởi vậy giờ đỡ rồi chú uh, chú cho luôn đi ha rồi có cái giờ nay có cá con ăn rồi cảm ơn chú nhiều nha bye bye, bye chú. chú nha còn bye bye mọi người